một người sẽ đến với tôi vào ngày mưa rơi đến bất ngờ vào lúc tôi không mong không đợi một người sẽ muốn hỏi thăm và làm tôi vui những nụ cười tôi bỏ quên nơi đâu lâu rồi một người giàu trong giấc mơ vẫn gọi tên tôi chẳng hứa gì chỉ nắm tay mãi mãi không rời một người sẽ luôn bên tôi dù gian khó hay khi huy hoàng một người sẽ mang trái tim dịu dàng yêu tôi có khi nào chính em là cô gái tôi vẫn đang chờ đợi nếu định mệnh khiến một ngày đôi ta bước tới tôi muốn dành hết cho em những hạnh phúc không đâu xa vời sẽ là người nói yêu em suốt cuộc đời mỗi ngày qua tôi với em sẽ ngồi vui ca hát sẽ uống trà sẽ ngắm hoa nở trước hiên nhà mỗi ngày mới với đôi ta là khoảnh khắc rất yên bình những nụ cười trên khóe môi dạng người lung linh khi nào chính em là cô gái tôi vẫn đang chờ đợi nếu định mệnh khiến một ngày đôi ta bước tới tôi muốn dành hết cho em những hạnh phúc không đâu xa vời sẽ là người nói yêu em suốt cuộc đời ngày bão giông này sẽ khiến tôi với em xa rời nếu một ngày chúng ta thuộc về hai thế giới tôi chẳng ngại đổi những gì tôi đã có để em quay lại sẽ là người mãi yêu em suốt cuộc đời sẽ là người mãi yêu em suốt cuộc đời